Ờ, trong cái hiệp 1 thì anh em có thể nằm xỉu một đấy bất quá thì một bàn thì anh em hòa thôi và mình tin chắc với cái lối đá khó chịu của Fulham và ờ, Chelsea à, cả Fulham và Chelsea thì ưu tiên cái mặt trận phòng ngự trước thì cái khả năng nổ bàn trong hiệp 1 không cao cao lắm là một bàn thôi đấy bất quá thì anh em đánh kèo góc à, có gì anh em gỡ lại cũng được có kèo cả trận á thì ở thời điểm hiện tại mức kèo chấp này đang ok xin chào mừng tất cả những anh em đã đến với hệ thống à, Trịnh Tuấn à, và À, xin chào tất cả những anh em đã đến với kênh à, Trịnh Tấn Bóng Đá VIP Thì năm mới à, thì cũng xin chúc tất cả những anh em à, có một năm 2023 vô cùng à, hạnh phúc à, và à, tràn đầy à, năng lượng và cũng như à, sự tự tin đến đầu tháng đó à, Và à, xin cảm ơn tất cả những anh em à, trong năm 2022 à, đã đồng hành ủng hộ cùng với cái đội ngũ ekip của mình à, trong suốt khoảng thời gian qua và trong những cái khoảng thời gian à, những cái giải đấu top league ờ, World Cup hay là những cái giải đấu khác à, chúng ta cũng đã đồng hành cùng với nhau à, rất là nhiều những cái trận à, những cái giải đấu và cái chặng đường chắc chắn sẽ có những cái nhiều trong gai sẽ có những cái trận cầu à, chúng ta không thực sự ưng ý cũng có những cái trận cầu à, chúng ta à, bùng nổ thì đó mới gọi là bóng đá thì không thể nào chúng ta có thể uh, soi kèo thắng hết tất cả những cái trận đấu được nhưng mà quan trọng uh, chúng ta chơi với nhau uh, chúng ta đồng hành và những anh em đặc biệt là những cái anh em uh, chơi chung nhóm với mình uh, cũng đã trải qua rất là nhiều uh, cung bậc của cảm xúc uh, trong những cái trận uh, cầu uh, lúc thăng lúc trầm đấy thì uh, cuộc sống có lúc thăng lúc trầm quan trọng uh, anh em uh, ủng hộ mình và cũng như ekip đó là cái điều rất quý báu để mình lập nên một cái kênh mới trong 2023 này đó là kênh trình tướng Bóng Đá VIP sẽ lên những cái mã kèo à, VIP nhất à, những cái à, mã kèo chất lượng nhất để lọc ra những cái trận đấu hấp dẫn nhất để cho anh em có thể tham khảo để anh em trùng máu thì anh em theo đó và đặc biệt những anh em đang chơi bóng ở ngoài à, anh em có thể xem để tham khảo và anh em chơi theo ý của em cũng được còn đâu anh em muốn chơi chung với à, cái hệ thống của mình thì chỉ việc kết bạn với mình qua Facebook duy nhất đó là cái Facebook keo 4 trình tuấn viết liền không dấu đấy anh em có thể lên gõ tìm kiếm nó sẽ ra mình ở trang fanpage ờ, và đồng hành cùng cái uh, kênh mới trong năm 2023 thì uh, mình có cái chương trình uh, dành cho anh em uh, thành viên mới nếu muốn tham gia nhóm và anh em đam mê banh bóng thì uh, anh em có thể vào uh, Facebook của mình ở trang fanpage cho mình cái nút like nút đăng ký và xem cái bài cái thể lệ cái chương trình như thế nào anh em nhớ vào xem à, để à, chúng ta à, có một năm mới hiệu quả hơn và quay trở lại trong cái ngày hôm nay thì mình à, soi kèo phân tích và nhận định cho anh em cái trận đấu trong khuôn khổ ngoại Anh nó đã quay lại ở cái đầu tháng 2 này đó là trận đấu sớm giữa Chelsea sẽ gặp Fulham vòng 22 giải ngoại Anh đó thì Chelsea đang thể hiện một cái bộ mặt nhạt nhòa trong mùa giải năm nay À, và Fulham là một đối thủ mới lên hạng nhưng đá rất là hay và trận đấu này đội nào sẽ là giành chiến thắng và cái tỷ lệ kèo nào anh em có thể đầu tư được thì anh em xem hết video mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em để anh em có cái nhìn khách quan à, chúng ta có thể vào kèo ở một cách hợp lý Ok thì chúng ta biết rồi à, bước vào cái à, mùa giải năm nay à, Chelsea thực sự rất là bất ổn về tình hình nhân sự và cũng như à, trên băng ghế chỉ đạo à, huấn luyện viên Thomas Tuchel một huấn luyện viên khá là tài năng và đã đưa Chelsea giành cái đỉnh vinh quang à, đã bị sa thải rất là chóng vánh sau những à, à, vòng đấu không thực sự ưng ý à, và à, tiếp theo thì Chelsea bổ nhiệm huấn luyện viên Adam Potter à, từ Brighton à, một à, đội bóng đã khá là hay trong cái mùa giải năm nay nhưng à, cái tình hình cũng chưa thực sự cải thiện lý do là vì sao lý do là à, bộ máy từ thượng tầng à, chủ câu lạc bộ cho tới huấn luyện viên thay đổi liên tục và các cầu thủ thì gặp chấn thương rất là nhiều ví dụ như Pulisic này Kante hay là cái Sterling đấy Mendy vân vân đấy à, và chưa kể à, những cầu thủ Ben Chilwell và Rice đó những cầu thủ rất là quan trọng nói chung rất nhiều cầu thủ vắng mặt thường xuyên ảnh hưởng rất lớn cái lối chơi của Chelsea và bằng chứng là những trận thua liên tiếp gần đây và cùng với cái phong độ không thực sự ổn định ổn định trên mọi đấu trường đã đẩy cho Chelsea rơi xuống dần cái vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và cái khoảng cách ờ, với đội dẫn đầu ờ, là hai mươi mấy điểm đấy hai mươi mấy điểm rõ ràng ờ, Chelsea năm nay chỉ đua vào cái nhóm đua vào cái nhóm dự cúp châu Âu thôi anh em đấy top 4 thôi còn khó hú chi là nói đua vô địch đúng chưa và chắc chắn rồi cái đường chặng đường còn dài đây là cái điều kiện để cho Chelsea tiếp tục bám đuổi và hy vọng ít nhất là một cái cái vị trí trong cái top 6 thôi để dự cúp châu Âu thôi đấy giữa cúp châu Âu thôi là là quá là may mắn rồi đấy tuy nhiên đối thủ của Chelsea lại là một cái Fulham đang thi đấu cực kỳ hiệu quả à, kể từ khi lên hạng tuy là có những cái trận đấu thua nhưng thực sự anh em thấy cái lối chơi của Fulham đang đá rất là hay và cái hàng phòng ngự của Fulham cực kỳ uh, chơi chắc chắn ở trong khoảng thời gian vừa qua tính luôn trong uh, tính luôn trong cái khuôn khổ ngoại Anh thì Fulham chỉ mới uh, thua ba ông lớn đó là thua À, Tottenham thua Newcastle và thua Manchester United trong à, những vòng đấu gần đây còn lại thì chính Fulham cũng đã thắng Chelsea trên sân nhà của mình đó và họ đè bẹp Leicester City và cũng như à, Southampton đấy một cái đội bóng đang có lối chơi rất là chắc chắn và khó chịu thì rõ ràng đó là một cái à, bài toán khá là à, khó khăn cho Chelsea khi à, cái lực lượng của Chelsea đang sức mẻ rất là nghiêm trọng đó và hôm nay thì ra sân với cả đội hình chấp phá chỉ còn có mỗi uh, Mason Mount, Kai Havertz là hai kim dây ít cũng như uh, trên ở ờ, bộ đôi tiền vệ trung tâm đó là uh, Mateo Kovacic và hôm nay thì anh em thấy uh, cái vị trí quan trọng uh, vừa mới chiêu mộ đó là Enzo Fernandez sẽ được ra sân luôn đấy sẽ được ra sân luôn thì uh, chưa biết uh, thể hiện như thế nào và mình tin chắc cũng uh, cái độ hòa nhập nó sẽ không có nó sẽ không có và vẫn những cái quân bài cũ tỏa sáng nếu như uh, có chiến thắng thì uh, Kai Havertz hoặc là hai kim JS hoặc là Mason Mount hoặc là uh, Kokovic có thể tỏa sáng thôi đấy ok nha đó và vắng đi rất là nhiều trụ cột như thế này ảnh hưởng rất là lớn cái lối chơi của Chelsea tuy nhiên thì uh, trong cái bóng đá thì chúng ta không nói trước được điều gì gặp những cái tình huống khó khăn nhất thì Chelsea đều biết cách đứng dậy đó biết đứng dậy bằng chứng là trong quá khứ thì Chelsea à, đều có những cái lần à, gặp nhau với Fulham và đều có giành cái kết quả có lợi uh, đều là có chiến thắng trước à, uh, Fulham ờ, nhưng ở thời điểm hiện tại thì để đánh bại được Fulham thì thực sự rất là khó Đấy, thực sự rất là khó luôn Đấy, và anh em thấy là trong uh, ờ, 8 trên 10 trận gần đây thì hai đội đã khá là ít góc đấy còn lại thì à, à, những lần gặp nhau gần đây thì hai đội đều à, đi về cái kèo xỉu cả đúng không cả Chelsea và à, và Fulham thì những trận gần đây đã rất là ít bàn thắng đó và anh em thấy cái hàng công gặp vấn đề Đấy, cái hàng công của Chelsea thì gặp vấn đề à, trong khi đó à, trong khi đó à, Fulham thì hàng thủ khá là chặt và cái kèo á thì cái kèo gốc mình thấy cái kèo này chúng ta đánh cái kèo gốc mình thấy khá là ngon nè đấy cái kèo tài gốc là hiện tại là đang à, khá là khá là êm khi kể cả Chelsea và cũng như Fulham đá về cái hiệu số góc à, nổ rất là nhiều đó anh em à, nào mà không có trang chơi nên muốn đánh kèo góc thì kết bạn mình mình chỉ cho anh em đánh cái kèo góc tiếp nữa xét về cái phong độ à, trong cái khu khổ ngoại Anh gần đây đấy thì Chelsea chỉ có hai cái trận thắng mà thôi đấy nhưng à, cũng đều khá là đáng mừng thì trong hai trận trở lại đây thì Chelsea à, có một trận hòa một trận thắng ở trước Liverpool mà trước à, Crystal Palace tuy nhiên thì kể cả Crystal Palace và cũng như Liverpool thì ở thời điểm hiện tại không nói lên được điều gì à, không nói lên được điều gì chưa chắc hòa hoặc là thắng những đội đó thì Chelsea cũng đã lấy lại phong độ thôi đó cho nên cái trận đấu này à, mình thấy à, anh em đánh cái kèo à, chấp rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm à, hiện tại thì nhà cái để cho Chelsea chấp một trái để chấp một trái và tài xỉu đang ở niêm yết ở mức một trái 25 đấy và ở thì à, điểm hiện tại trong cái hiệp 1 ấy thì à, tài xỉu niêm yết ở mức 1 thôi và Chelsea thì chấp 1 phần tư đấy rõ ràng cái kèo này à, theo quan điểm cá nhân của mình thì mình sẽ kết cái kèo xỉu hơn à, kết cái kèo xỉu rất là nhiều bởi vì à, trong cái hiệp 1 thì anh em có thể nằm xỉu một ấy bất quá thì một bàn thì anh em hòa thôi và mình tin chắc với cái lối đá khó chịu của Fulham và Chelsea à, cả Fulham và Chelsea thì ưu tiên cái mặt trận phòng ngự trước thì cái khả năng nổ bàn trong hiệp 1 không cao cao lắm là một bàn thôi đấy bất quá thì anh em đánh kèo góc à, có gì anh em gỡ lại cũng được có kèo cả trận á thì ở thời điểm hiện tại mức kèo chấp này đang khá là cao mình đã rất là băn khoăn tại sao các phong độ của Chelsea ở thời điểm hiện tại nó kém và rất nhiều cầu thủ chấn thương như vậy lại để chấp một thì một đặt ra một cái câu hỏi rất lớn để cho anh em à, cần phải nghiên cứu chấp như vậy có cao hay không đấy có vấn đề gì thì chúng ta vào trận đấu xem cái đội hình chúng ta mới biết được đúng chưa đấy nếu vào trận đấu cái tỷ lệ kèo nó hạ nó tục kèo tục liên tục tục tục xuống còn 3 phần tư tục xuống còn 1 phần tư cũng còn nửa trái thì anh em nằm Chelsea rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm nha đó kèo này đó kèo này á, thì à, theo quan điểm cá nhân của mình thì mình vẫn à, kết cái xỉu hơn à, mình phải kết cái kiểu hơn à, và mình sẽ canh mình sẽ canh vào trận mình đánh luôn à, vào trận mình xem thế trận đá như thế nào còn cái kèo chấp thì rất là khó rất là khó rất là khó để nói nếu như anh em kết Chelsea anh em vào trận thấy uh, Chelsea nó đá tốt 15 phút đầu nó đá tốt lúc đó thì cái kèo nó hạ xuống còn 3 phần tư hoặc là chấp nửa trái thì anh em có thể vào Chelsea được có thể vào Chelsea được ấy còn kèo tài xỉu rất là nguy hiểm nha đó rất là nguy hiểm đó và cái kèo này để anh em chơi ok nhất là mình thấy là chúng ta đánh cái kèo gốc trong cái hiệp 1 và đánh cái kèo gốc trong cả trận là ok nhất và cái tỷ lệ kèo này thì mình sẽ cập nhật vào nhóm cho anh em chơi à, khi gần tới giờ ống có đội hình à, chúng ta chơi khá là ổn đó khá là ổn ngoài ra thì à, trong cái trận đấu này trong cái ngày thi đấu này còn rất là nhiều cái trận đấu còn rất là nhiều cái trận đấu mà à, anh em có thể chơi được đó ở à, cái ngày thi đấu này còn những cái trận đấu sớm trong khuôn khổ La Liga mình cũng đã phân tích và nhận định cho anh em rồi ở trên kênh à, Trịnh Tuấn ở trên kênh Trịnh Tuấn à, soi kèo ở trên kênh Trịnh Tuấn soi kèo đó những cái trận đấu trong khuôn khổ La Liga, Bundesliga và Serie A thì sẽ song song đồng hành của anh em ở ờ, trong ở ờ, bên kênh này còn cái kênh này mình chuyên về ngoại anh thôi anh em chuyên về ngoại anh thôi à, tuy là tại vì hôm giờ không có những cái à, những cái trận đấu nào hấp dẫn hết cho mình lên cho anh em những cái trận đấu này luôn nhưng ngoại anh quay trở lại mình sẽ tập trung vào ngoại anh đó hoặc là à, những cái trận lớn trong khuôn khổ La Liga hoặc là Bundesliga đó thì mình cũng sẽ uh, làm song song xen vào để cho anh em luôn nhưng mà cái cốt lõi vẫn là ngoại hạng anh à, vẫn ngoại hạng anh vẫn là hấp dẫn nhất ok đó thì à, mình cũng đã phân tích và nhận định cho anh em xong rồi còn việc anh em vào kèo nào thì tùy theo theo anh em thôi quan trọng anh em vào và ờ, hợp lý hay không và anh em chơi có chủ động hay không ví dụ như mình mình cầm cái trang chơi nếu mình đánh xỉu mà nó nổ sớm quá thì mình có thể xây cái kèo tài lại hoặc là mình đánh cái kèo rung ở cho nó chắc đúng không ở kèo rung cho nó chắc đó Ờ, và cái tỷ lệ ở thời điểm hiện tại như thế này thì à, có cái trang chơi thì anh em đợi vào trận à, xem nó đá như thế nào thì chúng ta mới biết đội nào đá hay hơn và cái hàng công à, cái cách chơi vận hành sơ đồ như thế nào thì anh em chơi nó sẽ hiệu quả hơn đó ở thời điểm hiện tại thì Chelsea chưa chắc có thể thắng đậm được uh, Fulham đâu đó, bởi vì hàng phòng thủ Fulham đá rất là hay nếu mà thắng cách biệt thì cách biệt tầm khoảng một bàn thôi đó một không một không hoặc là hai một thôi anh em đấy ok nha đấy thì uh, đó là cái cách phân tích và nhận định và cũng như uh, cái cách chơi bóng của mình uh, còn em nào mà ờ, chưa có trang chơi thì cứ liên hệ qua facebook của mình uh, để uh, được mình đưa vào nhóm chơi và cũng như uh, chơi những cái kèo khác những cái mã khác đó có thể uh, một đêm chúng ta chơi 10 trận nhưng mà cái tỷ lệ của anh em thắng tầm khoảng bảy tám trận là em có lãi rồi. Đó thì Ờ, video phân tích và nhận định trận đấu giữa Chelsea và Fulham của mình xin được kết thúc tại đây và nếu thấy hay anh em nhớ để lại cho mình cái like cái đăng ký kênh ờ, ấn chuông thông báo ờ, để nhận được những cái video mới nhất và đừng quên bình luận ở bên dưới Chelsea có thắng được Fulham hay không hay là vẫn là một cái trận đấu nhạt nhòa của Chelsea nữa anh em để lại bình luận bên dưới và nhớ đăng ký kênh mới của mình để mình có động lực mình lên tiếp những cái video chất lượng hơn xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video sau